Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo Em xin được uh, chào uh, cô uh, Hồng Vân và chú uh, Quyền Linh Em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau Như uh, những gì mà chị Loan uh, mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì À, anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời sinh viên rồi cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng à, cho các em ở trường hiện tại nói theo và cũng như là có một cái sự chân thành em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt thì em mong là sau khi mà hai người mở à, chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau và em mong là sẽ được ăn uh, kẹo của anh Đạt sớm <laughs> bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi <laughs> cảm ơn trai Đạt uh, rất là cảm động luôn đó khóc luôn đó Ồ, vậy báo là đây khóc luôn đấy <laughs> Sao vậy hạnh phúc quá đúng không? Đúng Thấy gia đình ờ, hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? À, xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay Xin chào hai MC và các quý vị khán giả à, Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ ờ, Quỳnh Lưu, Nghệ An Và hiện đang làm việc ờ, ở một công ty về thực phẩm dạ Em vâng. sống ở Tân Phú Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. quận 3 Bạn Nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ à thế là thuộc lý lịch rồi nhá Thử, dạ, vâng. thuộc <laughs> rồi à, mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em à, em tên là Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1987 ở tại Hà Nam khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội em à, làm công việc gì à, hiện tại thì à, em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và à. quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi ồ oh, giỏi nha đây là lần thứ tư ờ, chương trình gửi mời lời tham gia cho em. Ừ. À, năm 2017 thì uh, chương trình có mời em đi 3 lần nhưng lúc đó thì uh, em chuyển công tác vào Hà Nội sống mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh được uh, nửa năm nay. Ừ, có nghĩa là chương trình mời. Chứ à, em, không, đăng em đăng ký, chứ. Lại, em ừ, đăng ký em đăng ký chứ đúng không? Dạ ừ. vâng. Ừ. Và đây là lần thứ ba rồi. Thứ tư. Thứ tư. Vâng, ba lần trước thì không có tham gia. Ồ vậy là định mệnh rồi Vậy là duyên đấy Định dạ. mệnh Không phải là duyên luôn Linh ừ. ơi định mệnh luôn Định mệnh luôn Ừ còn bạn Nam thì sao Có phải là lần thứ tư không Em thì là lần đầu tiên ờ, đăng ký tham gia chương trình Tại vì là cũng đến tuổi lập gia đình Xong là cứ xem cái chương trình trên Youtube ờ, Thấy hay quá Mình bảo là thôi có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình <laughs> Mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình à, Em là một người rất là là năng động và nhiều năng lượng uh, luôn tìm tòi sự ờ, mới mẻ và làm cho bản thân uh, có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn ấy. Ừ. Còn về nhược điểm thì uh, em khá là tập trung trong công việc. Khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ có gắt với người khác. Nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em. À, em là một người thích thích du lịch, thích du lịch ừ. bụi. Dạ, uh... Đi phượt đó phải không? Vâng, em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia ờ, và, rất là cái sở thích của em là được đi ờ, tới nhiều nơi và khám phá em dám đi phượt mà một mình á vâng và wow. em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn ờ, bằng xe máy ba lần rồi <gasps> ba lần luôn wow, <laughs> bạn này cá tính quá 2014, 2017 và 2020 Wow Mời nhà trai Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất là đặc biệt là em viết uh, kịch bản game show thi người nghệ thuật rồi đó dạ vâng ạ em học là học ờ, quản lý văn hóa nghệ thuật của đại học văn hóa hà nội à. có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn rồi anh hiểu rồi học vâng quản lý văn hóa nghệ thuật dạ vâng thì em có khuyết điểm gì không người ngoài bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng thì em là trong cái cái cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để ừ. giống mình với cái nghề của em phải chỉnh chu ha phải ờ, kỹ càng phải gọn ghẽ sạch sẽ em có mấy mối tình rồi em trai có ba mối tình chính thức vâng mối tình dài nhất là bao lâu Ờ, kéo dài tầm gần 2 năm ạ. hai năm mối tình vâng. thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Ờ, là mối tình thời sinh viên có 6 tháng đấy ạ. À, những cái lần chia tay đó mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán, còn đắn đo. Còn gì tính thiếu quyết đoán trong tình yêu? Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? trời ơi lý do là em uh, tập trung vào công việc và em không có nhu cầu có bạn trai không có nhu cầu có bạn trai em thích rất nhiều người gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy ừ. và cũng có cũng khá nhiều người thích em ừ. nhưng em có quan điểm như thế này là yêu nhau á em rất là sợ cái người một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa em mong muốn điều này từ năm 2017 ừ, có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không <laughs> vâng thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời quá vui đúng em, không em không muốn đi một mình nữa chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi vâng nghe ạ. chào chị chào em trời ơi em quen quen ấy ha em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng hai ba lần ừ có ờ, chương trình Xuân Phát Tài đó đúng rồi em đó. cũng làm tóc uh, cho các nghệ sĩ ở trong đó wow. đúng rồi đó bởi vì chị vâng. nói chị nhìn em là chị thấy quen quen vâng. mà em thấy cái bạn bên đây uh, nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không vâng. đi phượt một mình em chỉ sợ là cá tính hơn em <laughs> đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đó, không thích du lịch nữa. Thích thì du đó. lịch nhưng em ừ. em em không có du lịch phượt như vậy. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Thứ nhất là họ biết ờ, đối nhân xử thế. Ngoại hình thì em muốn sao? Em muốn một người ờ, phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. À cho tôi xem mắt đàn gái thế nào <laughs> Em chào anh Linh Ôi chào em gái Dễ thương xinh nhìn em bạn muốn... này á cái dáng bạn như là người mẫu người đấy em cao ừ. mét bao nhiêu vậy một mét sáu chín phẩy bảy lăm cm <laughs> một mét sáu chín phẩy bảy lăm tức là mét bảy rồi đó ờ. ừ, tốt rồi ừ. đấy em à, muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm có tấm lòng với tất cả mọi người không có ích kỷ phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ chủ động cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn Đúng nam rồi. đó yeah. Dạ. nãy giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó anh ấy à, giao tiếp tốt nè chủ động nè nói chung con người cầu tiến và có khả năng ờ, phát triển kinh tế rất là tốt ừ, thôi ừ, bây ừ. giờ ta hỏi ý kiến người thân sau đó thì ờ, mình sẽ cho hai bạn cho gặp các mặt. bạn gặp ừ. nhau đi em đi với ai vậy à, em đi với cậu ruột của em anh trai và bạn à xin mời Đồng. nhà gái ạ xin chào anh quyền linh xin chào chị hồng vân xin chia sẻ thêm là không những chỉ là loan đã đi xe máy từ hà nội vào hồ chí minh mà và việc loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ là để khám phá đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. À, đó là một hành động rất đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với bệnh viện Trợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì tôi thấy giữa bạn à, Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận có thể là bù đắp cho nhau thì hy vọng là uh, các bạn uh, cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. À, cảm, dạ. cảm ơn cậu. Bạn đi với ai? À, em đi với cả rất nhiều người thân có chị con bác ruột này có em con dì ruột và có cả một ờ, cậu em ờ, làm ờ, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa là những đời sau ngày xưa là em đời đầu là những cái bậc tiền bối của các bạn thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là <laughs> anh sớm lập gia đình rồi mời đại diện gia đình nhà trai em xin được uh, chào uh, cô uh, Hồng Vân và chú uh, Quyền Linh Em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau. Như ờ, những gì mà chị Loan ờ, mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì à, anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời sinh viên rồi cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng à, cho các em ở trường hiện tại noi theo và cũng như là có một cái sự chân thành em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt thì em mong là sau khi mà hai người mở à, chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau và em mong là sẽ được ăn uh, kẹo của anh đạt sớm bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi <laughs> cảm ơn trai đạt uh, rất là cảm động luôn đó khóc luôn đó Ồ, vậy bảo hả? Đây, khóc luôn đấy <laughs> sao vậy hạnh phúc quá đúng không cái vâng. gia đình uh, hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em tại vì nào Em rất bất ngờ tại vì là khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đi. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất vâng. là thương mình, quý mình. Mình nghe được những cái lời rất là thật mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hãy ngăn nhò dòng nước mắt cảm động lại. À, <laughs> chúng ta hãy gặp nhau à, có thể à, để cảm nhận tiếp biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao ừ đúng rồi nào. À, <clears throat> chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn loan nhìn cũng được mà đạt em khá là em khá là run không có run ờ, à, hơi bình tĩnh nãy mở cho lúc đạt đang khóc đó để loan nhìn thấy thấy thương lắm <laughs> ủa anh ấy đã khóc hả cô kia là có ca tính đó nha ít khóc đấy wow em chào anh anh có món quà tặng em cảm ơn anh à, em tặng đã cao còn mang gỗ cao nữa thành ra quá cao ừ à em tặng anh cây xương rồng ý nghĩa cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ nó có và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông là okay. em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này em cảm ơn rồi mình mở ờ, cái quà của đạt ra luôn đi quà em. của anh ờ, gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với các công việc của anh yeah. Dạ. wow. à, tất cả những cái sản phẩm này cộng yeah. Dạ. cả cái lược massage này thì em à, mỗi lần là gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái cảm ơn anh <laughs> đạt rất nhiều em rất thích và dạ, hai bạn ngồi nói chuyện với Đấy. nhau đi mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó cảm nhận về nhau đi cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ à, anh à, đang sống và làm việc tại hà nội trước đây em học ờ, ở hà nội em học ờ, ngoại thương hà nội tức là ừ. ngành kinh tế sau đó em vào đây làm việc 3 ừ, năm tức là từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn thực ra ấy, thì ờ, anh đi vào Lam ra Bắc rất là nhiều yeah. Dạ. và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 ờ, năm rồi và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình và nó cũng thấy cuộc sống nó nó nó chậm rãi và dễ sống hơn có nghĩa là anh sẽ không không không ờ, không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia đúng không ạ anh thấy là bố mẹ anh thì già và và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc Dạ em em hiểu, nói chung ờ, đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Em thì định hướng sẽ em sẽ ở Sài Gòn. Ờ, thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm về công việc thì ừ, em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả thì khi sống ở sài gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó à, em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó miễn là nó là đúng đắn và và tốt à, em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở sài gòn đó từng ngày từng ngày những ngày bình thường còn uh, nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về ra bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó thế là hiện tại bố mẹ em đang ở hà nội à, vâng bố mẹ đi đi về về giữa hà nội và nghệ an à, mình bỏ qua đi nha anh hỏi trước đi <laughs> em muốn lập gia đình từ năm 2017 nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình à, vì em ờ, chưa cảm thấy tìm được đúng người có phải là em khóa khó tính không à, không em em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để uh, mình dựa vào hay gì cả nhưng mà em em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ để mình sống cùng họ hàng ngày thì Đấy, vậy thôi tức là giá trị về tinh thần như em anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở à, hà nội bây giờ nấy có cả tiệm tóc ở thành phố hồ chí minh nữa đó dạ. giờ nãy chưa kể đấy anh có cơ sở trong thành phố hồ chí minh luôn đấy anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy thì anh nghĩ sao nhưng anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả yeah. với dạ. những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ sẽ hạn chế ít dần đi em cứ hiểu như ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là à cô này là không có có chính chuyên mà ai lại đi ăn kem ờ, trước cổng như vậy thứ nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng à đón về cái là được châu lẫn nghe luôn đấy à. là người ta nghĩ thoáng rồi ngay cả nông nông thôn thôi đấy nên là anh nghĩ là em em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu bây giờ thế này em trai thời gian không có nhiều đâu à, em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái mời em ok em anh còn son em cũng còn son anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà để đôi ta được thành thân vợ chồng trở về vị trí các bạn dạ yeah. nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó không chờ đợi gì cả ờ, em nói là em sẽ ờ, có theo chồng ra ngoài hà nội không hay là bắt chồng về vào trong nam ờ, em mới trở lại được 6 tháng ờ, em đã ra vào hai lần rồi nên em không muốn em không em sẽ ở lại đây rồi thôi thì một hai và ba gian cả hai không bấm một cô gái cá tính một chàng trai cũng cá tính em có thể chúng ta có thể là những người bạn yeah. <laughs> Dạ. anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả chúng ta suy nghĩ như thế nhưng khi có tình yêu rồi không ngại đường xa có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ theo nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa bởi tôi biết bạn ra vào thành phố hồ chí minh cũng rất là dễ và cô gái cũng có thể ra hà nội nếu như chúng ta yêu nhau hạnh phúc bên nhau đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi đừng cứng nhắc trong tình yêu hãy cho mình một cơ hội rồi à, đó là thì... quyền quyết định các bạn chúng tôi tôn trọng điều đó vâng thì vẫn nghĩ hai bạn này ờ, có một cái chọn lựa như thế là chính xác thực sự ờ, đối với hai bạn bởi vì vâng biết bạn ờ, bạn đạt sự nghiệp của bạn đạt công việc của bạn đạt ở ngoài bắc rất là thuận lợi bạn lan ở đây cũng vậy khi mà bạn nói cái câu này khi mà bạn sống ở trong nam bạn được sống uh, tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái với cái tính cách của bạn bởi vì người miền nam là có làm sao nói vậy người ơi đó là cho chính nên... cái cơ hội mà các bạn đã mất đi tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi <laughs> biết đâu biết đâu được cái gì cũng thể thay đổi cả trên trái đất này nhưng, không có gì là không thể thay nhưng đổi mà vấn cả. đề ở đây á, là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác và Loan rất là cởi mở tôi luôn. lời khác như bà mối tôi thấy không chính xác. em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. <laughs> Rất ra tại sao các ờ, bạn không bóng với nhau? 38 Nguyên Hồng thì gần Đại học Ngoại thương, rất gần Đại học Ngoại em thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không và... nói chuyện nữa. Chúng tôi không cho nói chuyện với nhau. Em rất hay đi mua đồ. Không cho nói chuyện nhau nữa. Thế mới nuối tiếc <laughs> các bạn rất hợp với nhau nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế tôi sẽ là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa <laughs> tôi tiếc cho hai bạn lắm à cám ơn các bạn đã tham gia chương trình